Trên tay em đây là đang cầm một chiếc chìa khóa của dòng xe Mitsubishi bán tải Triton. Thì hôm nay em Tuyền xin ờ, giới thiệu với quý anh chị ờ, dòng xe bán tải Triton với vẻ ngoài hoàn toàn nột xác. Thì ờ, bây giờ em sẽ giới thiệu với quý anh chị. Bên cạnh em đây là chiếc xe Mitsubishi Triton phiên bản một cầu máy dầu, phiên bản cao cấp của Mitsubishi. Thì với phiên bản này nó sẽ có rất nhiều thay đổi về ngoại thất cũng như là nội thất bên trong xe thì à, chúng ta sẽ cùng à, khám phá bên à, chiếc xe bán tải này quý chị nhé. Về phần đầu xe thì quý anh chị sẽ thấy là sẽ có hai điểm khác biệt so với phiên bản trước đó đó là lưới tản nhiệt này và ốp cản trước nó mạ màu đen so với trước là màu mạ chrome tạo độ tương phản với màu cam này giúp chiếc chiếc xe là nổi bật và cá tính hơn đúng không ạ thì uh, hệ thống chiếu sáng của nó vẫn là giữ nguyên bản là hệ thống chiếu sáng là đèn led pha cốt là led quý anh chị nhé đèn xi nhan và đèn sương mù là đèn halogen đi tới phần nông xe thì quý anh chị đã thấy là toàn bộ vẫn là giữ hai tông màu chủ đạo đó là màu đen và vào vòng cam đúng không ạ thì tạo điểm nhấn rất là khác biệt so với lại ờ, những chiếc xe khác và đặc biệt là với phiên bản này thì nó sẽ được trang bị thêm là ốp côn nốt màu đen na răng 18 inch nhưng mà lại bây giờ là sơn màu đen hết ạ đó và gương chiếu hậu này và bậc lên xuống cũng được sơn màu đen ờ, gương chiếu hậu này là tích hợp là gương chiếu hậu chỉnh điện này cục gương này tự động này và tích hợp xi nhan báo rẽ và cái phần tay nắm cửa này trước là mạ chrome thì bây giờ là cũng là màu sơn đen Đấy, tạo cái độ tương phản giữa hai màu sắc và đặc biệt là có thêm là cái thêm là cái bộ tem chính hãng của dòng xe chi tông phiên bản kỷ niệm này với phiên bản chi tông uh, kỷ niệm này thì uh, được lắp thêm thanh thể thao trên ờ, nóc thùng Đấy, thì trông rất là cá tính đúng không ạ tiếp theo thì em mời quý anh chị ờ, đến phần đuôi xe thì ờ, em cũng giới thiệu một chút về những cái điểm điểm thay đổi của dòng xe bán tải chi tông phiên bản kỷ niệm này đó là bậc bước chân này và tay nắm cửa này đều là sơn màu đen Đấy, cũng vẫn là tăng cái độ tương phản giữa hai màu và đặc biệt là cái cam lùi này nó được nắp trên cái tay nắm cửa trên cao này và được nguyên bản cho xe chứ không phải là hàng tặng như ờ, trước đó và được nắp ở trên cái phần biển số này. Đó. Thì cái phần ờ, chiếu đèn chiếu sáng này, đây là cái đèn giải đèn nét này, tăng tính nhận diện dòng xe bán tải này và đèn ờ, xi nhan và đèn lùi đều là được trang bị là đèn halogen thôi quý anh chị nhé. Cái thùng xe này thì kích thước thùng xe thì em cũng chia sẻ một chút và kích thước thùng xe này là rộng của nó là một mét rưỡi dài của nó cũng một mét rưỡi và cao của nó là 50 uh, cm Đấy. và tải trọng mà cái thùng này có thể mang có thể chở được là 695 cân theo ờ, thiết kế của cục đăng kiểm ờ, cho phép Đó. với thiết kế Z-Line của dòng xe bán tải chi tông này nó sẽ khác biệt so với lại các cái dòng xe bán tải có mặt trên thị trường như là Ford hay là uh, Toyota Hilux thì giúp cho cái uh, uh, chiếc ghế hàng ghế thứ hai này sẽ ngả đến 25 độ so với cái cái ờ, xe bán tải ờ, như Hilux hay là ford ranger thì nó chỉ có là 18 độ thôi thì chiếc xe này ngả 25 độ thì việc ngả như này thì giúp cho người ngồi sẽ thoải mái hơn và đỡ bị nổi lưng hơn đi vào phần nội thất bên trong xe thì quý anh chị sẽ thấy là chiếc xe này có có đặc điểm gì khác biệt so với lại phiên bản trước không trông nó sáng hơn đúng không ạ và có màu sắc hơn đó là do cái phần ờ, ghế của nó đã được bọc da với hai tông màu À, màu đen và màu vàng cam kết hợp với màu vàng kem ở trên trần xe thì giúp chiếc xe rất là sáng thoáng hơn cảm thấy rộng rộng rãi đúng không ạ thì uh, em sẽ vào cái uh, phần nội thất bên trong xe để cảm nhận về các tính năng trên xe quý anh chị nhé thì đây là cái phiên bản một cầu trang bị ở động cơ là 2.4 lít thì uh, xe này sẽ có rất nhiều cái tính năng mà em cảm thấy là rất là thú vị đó là cái chân ga tự động này và lẫy số thể thao được tích hợp trên vô lăng Đấy. cái ờ, lẫy số thể thao này rất là tiện lợi khi quý anh chị mà đi đường đèo dốc hoặc là đi đường xấu gồ ghề thì mình có thể chuyển số ở trên vô lăng này rất tiện đúng không ạ Xe này được trang bị là điều hòa tự động rồi quý anh chị nhé Và hệ thống giải trí của nó là màn hình cảm ứng này Có tích hợp ờ, Android Auto và Apple Car Thì giúp cho chị ờ, xe nó dễ dàng kết nối được với các điện thoại thông minh hiện tại Và cái cửa gió Ờ, điều hòa ghế thứ hai này nó sẽ là tạo sự khác biệt so với các dòng xe bán tải đang có sẵn trên thị trường đó ạ. Duy nhất chi tông là có cái cửa gió điều điều hòa ghế thứ hai đó ạ. Với phiên bản ờ, chi tông bản phiên bản kỷ niệm này thì nó sẽ có 3 màu để quý anh chị lựa chọn. Ngoài cái màu ờ, vàng cam như quý anh chị thấy đây thì nó sẽ có thêm cái màu trắng và màu đen nữa. nó chỉ có duy nhất là ba màu thôi quý anh chị nhé. Và nó có sẽ hai cái phiên bản đó là bản sôi động cao cấp một cầu và sôi động cao cấp bản hai cầu và ngoài ra thì nếu bỏ quý anh chị uh, uh, không thích bản cao cấp này thì bên em sẽ có một bản uh, gọi là bản sơ động bản thiếu hay gọi là bản tiêu chuẩn đấy ạ để quý anh chị uh, tham khảo thì giá của chiếc xe bán tải chi tông với phiên bản sơ động bản cao cấp này giá lăn bánh của nó hiện tại ở tỉnh thì nó rơi tầm khoảng 780 triệu còn đối với quý anh chị uh, Ờ, muốn chọn cái phiên bản hai cầu thì giá lăn bánh hiện tại nó rơi tầm khoảng 900 triệu là lăn bánh đó. còn nơi bản tiêu chuẩn thì giá lăn bánh của nó hiện tại bây giờ nó rơi tầm khoảng rưỡi là lăn bánh tại tỉnh đó với cái mức giá này thì hiện tại bên em đang là đang được hỗ trợ là 25 triệu tiền thuế trước bạ rồi đó và ngoài ra thì quý anh chị sẽ được tặng thêm là uh, bảo hiểm thân vỏ một năm này, dán phim cách nhiệt 3M và trải sàn da nữa. Đối với bản ờ, cao cấp này quý anh chị thấy là đang được tặng uh, cái ờ, thanh thể thao đúng không ạ còn bản tiêu chuẩn sẽ được tặng là nếu quý anh chị không chọn bảo hiểm thì bản tiêu chuẩn thì quý anh chị có thể chọn là nắp thùng cao hoặc nắp thùng thấp tùy theo mục đích sử dụng của quý anh chị còn với bản ờ, cao cấp này thì nó đang được tặng thêm cái thanh thể thao này thì nếu mà quý anh chị nắp cái nắp thùng lên thì thực sự là nó chỉ có cái nắp thùng ờ, cuốn thì nó sẽ phù hợp với lại cái thành thể thao này còn nếu quý anh chị mà nắp nắp thùng cao hoặc thấp thì nó sẽ phải bỏ cái ờ, cái ờ, thành thể thao đi thì cũng trông cũng hơi phí em cũng giới thiệu qua những đặc điểm nổi bật của dòng xe ờ, bán tải chi tông đang có sẵn tại showroom bên em như vậy thì cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi video của em và hy vọng là qua video này đã có những cái thông tin bổ ích tới quý chị ạ nếu quý anh chị quan tâm tới dòng xe này thì vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 44 anh chị nhé.